người đi mà chẳng nói một lời để em chơi vơi giữa dòng đời lời yêu sao nay quá xa rồi, lời thương giờ này cũng lặng trôi nhận tin anh sắp sống bên người mà anh yêu thương đến cuối đời lòng em như làm sao để lễ thôi ngừng rơi hôm nay anh hạnh phúc rồi anh đã bên người mà lòng anh yêu anh quên câu hẹn câu thề anh hứa với người cả đời thương anh anh ơi chữ tình đời kéo theo một đời anh ơi anh giờ có đôi còn em thì phải lẽ loi thật rồi khi xưa hứa chẳng cách xa gừng cây mùi mặn trắng hai chẳng nói một lời để em chơi vơi giữa dòng đời lời yêu sau nay quá xa xôi lời thương giờ này cũng nặng trôi nhận tin anh sắp sống bên người mà anh thương yêu đến cuối đời lòng em như đau thắt anh ơi làm sao đến lễ thôi ngừng rơi hôm nay anh hạnh phúc rồi anh đã bên người bà là anh ơi anh giờ có đôi còn em thì phải lẽ loi thật rồi khi xưa hứa chẳng cách xa gừng cay mùi mặn trắng ham lụa là. hôm nay áo hồng gấm hoa tình xưa người trả hết em thật à phải lẽ loi thật rồi khi xưa hứa chẳng cách xa gừng cay mùi mặn trắng ham lụa lá hôm nay áo hồng gấm hoa tình xưa người trả hết em thật à